ngày anh xa vắng em không trang điểm đời chờ những đêm so lạnh đầu hè quê phòng phố kín tâm tư nhìn từng hạt mưa xa biển sau bao la để cho cành hoa héo khô lỡ cùng ai ăn xuân thì ngày anh xa vắng phân son xếp lại chẳng dùng chẳng để ngày anh xa vắng em không trang điểm đời chờ những đêm so lạnh đầu hè quê phòng phố kín tâm tư nhìn từng hạt mưa xa biển sau bao la để cho cành hoa héo khô lỡ cùng ai ăn xuân thì ngày anh xa vắng phân son xếp lại chẳng dung chẳng để ngày anh xa vắng em không trang điểm đời chờ những đêm so lạnh đầu hè quê phòng phố kín tâm tư nhìn từng hạt mưa xa biển sau bao la để cho cành hoa héo khô lỡ cùng ai ăn xuân thì ngày anh xa vắng phân son xếp lại chẳng dung chẳng để ngày anh xa vắng em không trang điểm đợi chờ những đêm so lạnh đầu hè quê phòng phố kín tâm tư nhìn từng hạt mưa xa thương đời biển sau bao la để cho cành hoa héo khô lỡ cùng ai ăn xuân thì ngày anh xa vắng phân son xếp lại chẳng dung chẳng